Xin chào tất cả các em. Cô tên là Nguyễn Thị Kim Phục, giáo viên trường tiểu học Thạch Đông Ba, phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay, cô trò chúng mình sẽ học môn đạo đức lớp 2, sách kết nối tri thức và cuộc sống với chủ đề 1 Quê hương em, bài 1 Vẻ đẹp quê hương, tiết 2. Chúng mình cùng nhau vào Trước khi bắt đầu vào tiết học, cô mời các em cùng khởi động qua ca khúc Quê hương tươi đẹp. quê hương, rất hay và ý nghĩa, phải không các em? Ở tiết trước, các em đã được tìm hiểu về vẻ đẹp và chia sẻ vẻ đẹp của quê hương em. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau luyện tập ở tiết 2 nhé. Yêu cầu luyện tập thứ nhất Em cùng bạn giới thiệu về quê hương em theo gợi ý. Các em hãy quan sát lên màn hình và đây là một số gợi ý để các em giới thiệu về quê hương của mình đấy. Gợi ý thứ nhất, quê em ở đâu? Gợi ý thứ hai, Quê em có cảnh đẹp gì? Gợi ý thứ ba Con người quê hương em như thế nào? Như vậy, các em hãy dựa vào ba gợi ý trên để chúng mình giới thiệu về quê hương của mình cho các bạn được biết nhé. Sau đây, cô mời các em cùng xem một đoạn video viết về cảnh đẹp của quê hương Việt Nam. Qua cảnh đẹp các em vừa xem, chúng mình thấy ở trên khắp đất nước chúng ta có rất nhiều bạn ở các nơi khác nhau. Mỗi người có một quê hương, mỗi quê hương có vẻ đẹp khác nhau. Nhưng chúng em cần lưu ý, chúng ta chỉ giới thiệu về quê hương nơi chúng ta đang sinh sống. Vậy, chúng mình hãy cùng nhau quan sát bài mẫu của bạn nhé. Bạn giới thiệu về quê hương của mình như sau. Chào các bạn, mình lớn lên và sinh sống ở Kiên Giang. Quê mình có bãi biển Hà Tiên rất đẹp. Mọi người ở đây rất thân thiện và mến khách. Bây giờ, cô mời các bạn cùng lắng nghe thêm một bạn học sinh giới thiệu về quê hương mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Lê Thị Kim Phúc, học sinh trường tiểu học Thạnh Đông ba mẹ quê mình ở Kiên Giang, quê mình có rất nhiều cảnh đẹp như đảo Ngọc Phú Quốc, hòn phụ tử ở Hà Tiên, con người ở quê hương mình rất thân thiện, hòa đồng và mến khách. Nếu có dịp, các bạn hãy đến thăm quê hương mình nha. Xin chào ạ Đó là giới thiệu về vẻ đẹp quê hương của bạn. Còn các em, hãy chia sẻ cùng với người thân và bạn bè về những cảnh đẹp quê hương của mình theo gợi ý nhé. Như vậy, cô trò chúng mình cùng nhau hoàn thành yêu cầu luyện tập số 1 rồi đấy. Tiếp tục, chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu luyện tập số 2. Yêu cầu luyện tập số 2 như sau. Em sẽ khuyên bạn điều gì? Chúng mình cùng quan sát hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất, một bạn nữ nói Tớ không nhớ địa chỉ quê hương mình. Ở bức tranh thứ hai, bạn Nam nói Quê tớ không có cảnh gì đẹp, cũng không có gì vui. Đây là lời nói của hai bạn. Vậy, các em hãy quan sát và đọc thầm lời nói của hai bạn suy nghĩ cho cô biết. Các em sẽ khuyên bạn điều gì? Để hiểu rõ hơn, cô sẽ gợi ý câu trả lời cho các em nhé. Ở bức tranh thứ nhất, một bạn nữ nói Tớ không nhớ địa chỉ quê hương mình. Chúng mình có thể khuyên bạn như sau. Bạn ơi, bạn cần nhớ địa chỉ quê hương khi đi đâu còn biết lối về. Hoặc chúng ta có thể khuyên bạn như sau. Bạn nên hỏi bố mẹ địa chỉ quê mình và ghi vào vở nhé. Như vậy, chúng mình đã đưa ra được lời khuyên cho bạn ở bức tranh thứ nhất. Qua đó, các em cần nhớ địa chỉ quê hương mình vì lỡ khi đi đâu chúng ta bị lạc còn biết đường giới thiệu để nhờ người lớn đưa mình về nhà nhé. Ở bức tranh thứ hai, bạn Nam nói Quê tớ không có cảnh gì đẹp, cũng không có gì vui. Vậy, khi nghe bạn nói như thế, em sẽ khuyên bạn điều gì nào? em à, ở mỗi quê hương đều có một cảnh đẹp khác nhau. Quê hương nào cũng có cảnh đẹp và có điều thú vị đấy. Vậy, mình sẽ khuyên bạn như sau. Miền quê nào cũng có cảnh đẹp, bạn nên tự hào về quê mình. Hoặc các em có thể khuyên bạn, ở quê bạn nào cũng có nhiều cảnh đẹp, niềm vui từ gia đình, hàng xóm, bạn bè và thầy cô giáo. Nếu bạn quan sát và khám phá, biết yêu thương thì chúng ta sẽ thấy quê hương mình rất đẹp và vui đấy các em. Như vậy, qua hai bức tranh, chúng mình đã đưa ra được những lời khuyên cho hai bạn rồi đấy các em. Tiếp tục, chúng mình cùng chuyển sang phần tiếp theo, vận dụng. Chúng mình cùng nhau vận dụng, sưu tầm tranh ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, con người quê hương em. Như vậy, trong mỗi chúng ta đều có quê hương của mình. Các em hãy sưu tầm những tranh ảnh về vẻ đẹp thiên nhiên, con người của quê hương các em nhé. Yêu cầu thứ hai Vẽ một bức tranh về cảnh đẹp quê hương em. Như vậy, các em bằng trí tưởng tượng về vẻ đẹp của quê hương chúng ta. Các em hãy vẽ một bức tranh về cảnh đẹp quê hương. Sau đây, cô giáo giới thiệu một số bức tranh của các bạn vẽ về vẻ đẹp của quê hương mình. Bức tranh thứ nhất, các bạn vẽ về cảnh quê hương ở vùng nông thôn, có các bác nông dân đang cấy lúa. Bức tranh thứ hai, vẽ về cảnh sinh hoạt và lao động ở vùng sông nước. Bức tranh thứ ba, vẽ mọi người đang vui chơi ở vùng biển. Và bức tranh thứ tư, vẽ về cảnh đẹp hòn phụ tử ở Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Như vậy, chúng mình vừa quan sát một số bức tranh của các bạn giới thiệu về quê hương của mình cho chúng ta biết đấy. Vậy, các em hãy về nhà vẽ hoặc sưu tầm một số tranh ảnh về cảnh đẹp quê hương của mình nhé. Để thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương, cô có hai câu thơ sau. Tình quê ấm áp, thân thương, theo em trên mọi nẻo đường em đi chúng mình cùng nhau đọc lại nhé hãy đọc theo cô tình quê ấm áp thân thương theo em trên mọi nẻo đường em đi hai câu thơ này giúp chúng mình hiểu được tình quê hương luôn luôn ấm áp và thân thương đối với chúng ta. Cho dù chúng ta có đi đến đâu thì chúng ta cũng phải nhớ đến quê hương của mình. Vì nơi đó là nơi đã sinh ra và nuôi lớn chúng ta nên người. Các em cần phải biết và nhớ về quê hương của mình nhé. Tiết học đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi